la la la la la la la la la la la la la cháu lên bà cháu vô màu dao cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ không khóc nhẹ thì mẹ lên nương cây ông vào nhà mây ông cả vui cây cày la la la la la la la la la à hôm nay trời thật là đẹp mình ra ngoài trời mình ngắm bông mới được ồ cái bông này màu vàng đẹp quá ồ thật là đẹp ta là chú Doraemon dễ thương đầy là la la la la la la à cây mai này nó chưa có bông nữa ít có ai đang đi lại gần nhà ta vậy à anh này có rất nhiều đồ chơi thôi được mình lại mình à, sẽ mua đồ chơi hay xin đồ chơi ảnh đi nào là la la ô có nhiều đồ chơi quá bạn ơi ơi anh kia ơi anh kia ơi lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây với hô anh bán cái gì đó lại đây anh ơi đâu rồi ờ chạy bộ lại mới được một hai một hai một hai một hai một hai a à, chào anh ồ anh bán à anh này là anh người nhện anh ơi anh bán cho tôi à, mấy sợi tơ nhện đi à anh không có bán sợi tơ nhện à, giờ được cũng được tôi mua đồ chơi đây à quá trời đồ chơi luôn anh có nhiều đồ chơi quá nào là búp bê nè à, nào là à, chim ăn ghi nè ồ bong bóng nữa à có hình Doraemon đó kìa các bạn ồ quá trời Doraemon luôn à, anh bán cho tôi một cái cái này đi Ồ, ờ, à, anh cho em, à, cho em, anh cho em kìa rất là dễ thương. Ô có xe nữa, ờ xe cảnh sát nè. Ô công chúa, ờ có công chúa dễ thương quá. À cái gấu bông, ồ ờ, gấu bông hình gì ta? À hình cậu y tá. Ồ cậu anh có rất nhiêu đồ chơi luôn. Anh nhiều đồ chơi quá, cái cục gì đấy bấm pim pim, ủa gì mềm mềm vậy ta? cái cục này là cục gì anh à ơ ờ, anh anh anh bán cho tôi cái cái đôi mon cái bong bóng này hả ồ đẹp quá đẹp quá ồ à hai tiền hai tiền rồi ờ à, rồi tôi trả cho anh nha ờ à, đây rồi cái cục này cục gì đấy à à cô bé kem à cô bé hình cây kem rất là dễ thương rồi bán cho tôi luôn nha rồi một chút tôi trả tiền cho anh nha ô ở dưới là cái gì đấy ơ nó rớt rồi rồi lụm lên không sao rồi ổn này nó mềm mềm ngộ ngộ ta Ủa, cái này cái gì ở trong đó vậy ta sao nó mềm mềm kem này ăn được không anh ơi à cái này là cái gì đây ồ thôi à, à, cô Doraemon dễ thương quá à, tôi tặng cho cô đó rồi bye bye cô nha rồi thôi để tôi trả tiền cho anh rồi trả tiền cho anh thôi trả tiền cho anh nha rồi à, anh người nhận đi bán bán được nhiều đồ nha chúc anh bán được nhiều đồ nha ồ mình có nhiều đồ chơi quá bye bye anh bye bye anh ừ đã quá có nhiều bong bóng quá ừ có đi đâu chơi rồi tặng la la la la ta là người nhận đây ta đi bán đồ chơi có ai mua đồ chơi không ừ, ừ đã quá đã quá mình mua được quá nhiều đồ chơi mà rất là rẻ anh người dạng bán rất là rẻ mình ngồi xuống mình ăn kem đi nào ô cái kem ô cái hình Doraemon kìa các bạn ở Doraemon có những cái bong bóng rất là dễ thương ô cái gì đấy à mình ngồi mình ăn kem cái kem ngon quá Ủa, cái kem ừ, kem hai màu luôn màu vàng và màu hồng ờ, ở dưới cái kem là màu cam ờ, hình một cô bé uh, cái kem này cái kem này hình cao su bạn ơi ăn không có được các bạn ơi ờ, cái kem này ập ập ập ập không mình ăn thử coi được không nó cũng được đi mà ăn không được bạn ơi cái này để chơi chứ mình ăn không có được ăn nó cứng quá nó khó ăn nó nó dai quá ờ Ừ, ừ, thôi mình có bong bóng nữa đã quá đã quá Doraemon mình là chu Doraemon một hai một hai mình tập thể dục nào một hai rồi rồi video của mình đến đây là hết rồi các bạn nào thấy video mình à, hay thì nhớ bấm đăng ký để à, lần sau theo theo dõi tiếp à, cái video mình nha rồi chào tất cả các bạn